You are my vài câu nói Có thể làm ngay bản thân liền bất động Ánh sáng vẫn không soi tới Đủ thấy con đường này rất rộng Cái nghe em xét bên tai Vài câu nói của em vẫn thầm thì Người tổn thương người khác thì sao nhớ rõ mình đây đã làm gì Thế có ai như anh chưa em Biết em thích đồ dạng vẫn đưa cây dao cho em cưa tim Thay em tìm được người tốt chưa Anh thì đang rót rượu Nhìn ông trời ở ngoài rót mưa Buồn bao phủ cánh cửa phòng Trong còn mấy nhánh lửa hồng Cảm giác vẫn không thấy ấm Đông đã đến làm sao để sưởi lòng mùi khói thuốc vận động bên trên bàn ly trà nóng Cô đơn nó sống với anh như anh với nó là hình và bóng Nhiều chuyện còn đang chất đóng Em nói cô ta trả tốt Cô ta với em quả thật gắt giống Niềm tin thì cũng đã đốt Cho cơn gió nào đó mang theo Hy vọng hai đứa đang gieo Tách đôi em chỉ kết coi đâu thể dán lại bằng lớp băng keo hết được bao nhiêu ngày Em mang đi mất hơi ấm bàn tay Nhâm nhi tí lại thấy càng say Ước gì em còn ngồi đây Anh thích ngắm nhìn ánh nắng vàng mây Anh có thể làm cho nhiều người hiểu được lời anh nói Còn riêng em chắc không Hôm nay em có thấy lạnh không? Chứ trong lòng anh rất đông khó mà giải phóng mấy cái nỗi nhớ ra khỏi khói ốc. Anh đã từng giả vờ không biết gì kể cả khi em đang nói dốc Nếu được quay lại ngày này năm trước Anh sẽ không để cơ hội cướp em đi mất xa anh hơn cả mấy trăm thước Bước tiếp anh thấy khó, quay lại cũng trả được Cái thứ mà em đem bước đi là cái thứ mà anh đã cười một chiều mưa rơi buồn lặng lẽ anh ngồi đây bên khung cửa sổ nhớ về bóng dáng của em nhớ về người con gái anh từng yêu từng hạt mưa ngày càng rơi Thank you.